Hello, hello, xin chào anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tuyệt vời trong tối hôm nay à sáng nay ạ. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi sáng hôm nay. À, trong buổi sáng hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có một cái livestream hỏi đáp về cái nhóm uh, ngành uh, cổ phiếu bất động sản. Vậy uh, cái nhóm cổ phiếu dòng bất động sản trong thời gian tới nó có những điều gì mà chúng ta cần cân nhắc để giúp cho các nhà đầu tư chúng ta có góc nhìn khách quan hơn thị trường có góc nhìn gì ạ à, ờ, một cách à, à, chúng ta là rõ nét để có những cái phản ứng khi mà chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán ở trong thị trường chứng khoán thì chúng ta biết rằng là có Dũng thấy rằng là có rất nhiều cái nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường đặc biệt là tham gia trong một cái xu hướng uh, mà say quay hoặc là một xu đi xuống này họ cứ thấy là cổ phiếu điều chỉnh họ cổ phiếu giảm thì họ mua vào và đầu tiên thì uh, cái lượng đầu tư giai đoạn đầu thì chỉ lợi nhuận của họ thì khoảng độ gì ạ ờ, năm sáu phần trăm chẳng thấy họ rất là vui nhưng sau đó thì mỗi một lần nó điều chỉnh thì để chúng ta lại thấy là mất uh, một cái lượng uh, tài chúng ta gọi là bị uh, xẻo thịt và mỗi một lần điều chỉnh nó giảm khoảng năm sáu phần trăm họ là bắt đáy và tiếp tục giảm năm sáu phần trăm họ bắt đáy và cuối cùng cái tỷ lệ lợi cái tỷ lệ điều chỉnh nó giảm mạnh hơn và quan trọng nữa là toàn bộ cái lợi nhuận ban đầu từ đầu năm đến bây giờ thì gần như là gì ạ mất hết ạ à. chúng ta biết rằng năm 2021 là một cái năm mà à, rất là thuận lợi cho việc đầu tư của mỗi chúng ta à, phần lớn chúng ta đều kiếm được lợi nhuận phần lớn chúng ta có thể lãi rất là lớn phần lớn chúng ta cảm giác là đầu tư rất là là thuận lợi à, mua là tháng mua tháng nhưng, nhưng tuy nhiên thì à, cách đây khoảng 3 tháng trở lại đây thì đa phần khi mà chúng ta mua và đặc biệt là chúng ta mua vào những cổ phiếu hot trước đây thì đều nó bị giảm rất mạnh thế lý do vì sao mà chúng ta cần phải gì ạ nhận ra thay vì chúng ta Ờ, gặp rất nhiều cái rủi ro thực sự là rủi ro rất là lớn thì trước khi vào cái chia sẻ này thì anh chị em đang có mặt ở đây thì có thể là chia sẻ cái video này giúp Dũng để giúp cho cái cộng đồng họ hiểu được cái gì ạ họ hiểu được là à, lý do tại sao và à, tại cổ phiếu cái nhóm đấy nó có thể là điều chỉnh hoặc là chúng ta cần phải có những phản ứng gì trong cái chiến lược đầu tư lúc này bởi vì thực ra chúng ta giúp ai đó hiểu rõ được cái điều này đó là cái gì ạ chúng ta đang gì ạ à, gieo một cái nhân tốt gieo một nhân lành Dũng biết rằng khi mà Dũng làm những video như này thì có thể nó gì ạ à, nó động chạm một ai đó nhưng đây là Dũng không muốn nói rằng là là Dũng nói điển hình về một cái cái, cái uh, uh, cổ phiếu nào cả mà Dũng chỉ chia sẻ mang cái khách quan nhất những cái gì thông tin trên thị trường những cái gì mà thực ra nó đang diễn ra thị trường à, hôm trước thì à, có một người bạn à, cũng lâu năm rồi thì có hỏi Dũng là một cổ phiếu nhóm cổ phiếu đây danh mục của họ đấy ạ các bạn nhìn thấy danh mục của họ đây là toàn bộ danh mục của họ à đây là danh mục chúng ta nhìn thấy không ạ đây là một cái danh mục và đây là à, cách đây một vài hôm rồi ạ nên nếu mà bây giờ cái danh mục này mà còn giữ thì có thể rằng đầu tư một tỷ ba nhưng đến bây giờ có lẽ là nó khoảng khủng nó mất khoảng 500 triệu rồi hơn 500 triệu rồi với những cổ phiếu trong danh mục này vậy tại sao họ lại mua những cổ phiếu trong danh mục này ạ câu chuyện ở đây là câu chuyện rất là thú vị Ờ, các anh bạn này thì anh rất là giỏi về kế toán rất giỏi về kế toán đấy nhưng quan trọng là gì ạ do trên diễn đàn do anh nghe một ai đó thì anh mua những cổ phiếu mà anh nghĩ rằng là nó lên và sau khi nó lỗ dài như thế này thì anh sẽ chuyển sang đầu tư dài hạn chuyển sang đầu tư dài hạn luôn ạ thế thì à, khi mà chuyển sang đầu tư dài hạn và càng lỗ thì anh lại đầu tư dài hạn và tiếp tục đầu tư dài hạn và đấy chính là lý do uh, cái danh mục của anh đầu tư có một tỷ ba thôi và bây giờ nó lỗ đến hơn 500 triệu rồi ở ờ, hôm mà anh gửi cho Dũng là cái hôm đó nó cũng gì ạ thị trường nó vẫn chưa giảm mạnh đâu nhưng đến hôm nay thì chúng ta biết rằng là uh, nhiều cổ phiếu nó giảm rất là sâu rồi đấy thế thì bây giờ chúng ta đã thấy rằng là đấy có những cổ phiếu như là DG lúc đấy nó giá 69 uh, CO nó giá 47 không biết là bây giờ nó đang giá bao nhiêu chẳng hạn như chúng ta lấy là DG lúc động lúc này là nó gì ạ mất khoảng 10 à, 9 giá rồi à mất 9 giá rồi hay là CEO thì 47 thì bây giờ nó bao nhiêu nó mất khoảng độ bao nhiêu ạ ở đây chúng ta mất khoảng 10 giá đây đây là câu chuyện và chúng ta nhìn thấy đây một danh mục mà có thể nhìn rất là sót thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ về phân về cơ bản thì ai cũng biết là như vậy ai nếu mà ai mà đã tinh ý một chút thì biết là cái nhóm cổ phiếu đấy nó đang chu kỳ giảm và cũng gì ạ hôm qua Dũng có chia sẻ à, trên cái nhóm cộng đồng của Dũng là có một ờ, bạn cũng gì ạ đầu tư vào hai cái cổ phiếu L14 và DG để rớt đến 40 phần trăm lợi nhuận lúc này thế thì bây giờ câu chuyện ở đây đây là chúng ta sẽ nói về một cách khách quan để chúng ta thấy là bao nhiêu bạn đã thấy rằng là trong với nhóm này ở nhóm bất động sản đó, đây chúng ta gọi là nhóm chung bất động sản Dũng đã chia sẻ rất có một cái video riêng về bất động sản rồi video riêng về bất động sản rồi nếu anh chị em đã thấy video này comment cho số 1 cái nào ạ tức là Dũng đã nói phân tích về video về bất động sản trong cái năm nay trong chu kỳ này và trong thời điểm này nếu anh chị em đã từng xem video đó đã biết video đó thì comment số 1 và hãy xem lại video đó về phân tích bất động sản như Dũng sẽ chia sẻ đôi chút về cái nhóm ngành này để chúng ta có một cách nhìn khách quan khách quan luôn thì ở đây chúng ta thấy là chu kỳ của bất động sản đấy chu kỳ của quý bất động sản là cái chu kỳ mà chúng ta hiểu đơn giản là à, nó có bao nhiêu năm nó mới có một chu kỳ chứ không phải là cứ chu kỳ này khi nó kết thúc thì nó sẽ gì ạ nó sẽ bước sang một chu kỳ điều chỉnh chu kỳ phân phối và nó bắt đầu chu kỳ suy thoái nên ở đây chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì năm 2020 21 thì lúc đó covid diễn ra thì rõ ràng là tiền nó gì ạ tập trung vào tất cả hoạt động kinh doanh tất cả mọi cái hoạt động nó bị dừng hết nên người ta tập trung vào đầu tư chứng khoán tập trung vào nông sản nhưng thực tế là gì ạ thời điểm đó hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có hoạt động sản xuất đôi khi nó không có nhưng vì tiền nó đang còn rất nhiều ngoài kia nên gì ạ nó không cần quan tâm nó nó chỉ cần quan tâm đến cái nhóm ngành người ta gọi là nhóm ngành phòng thủ tuy nhiên thì rõ ràng là ở giai đoạn đầu do nhiều người người ta tập trung vào nên rõ ràng là cái giá bất động sản nó tăng rất mạnh cái giá chứng khoán nó tăng rất mạnh mà không cần phải kết quả kinh doanh các bạn nhá không cần phải kết quả kinh doanh bởi lúc lúc này là lúc mà nó là cái lúc mà gần như là tiền người ta không biết làm gì cả nó giống như lạm phát ấy, tiền không biết làm gì cả thì đầu tư vào bất động sản thì nó thu hút được dòng tiền lớn và đầu tư chứng khoán thì nó thu hút dòng tiền nhanh nên hai lĩnh vực là hai lĩnh vực mà nó có thu hút dòng tiền lớn nhất vậy thời điểm này sao thế thì khi mà nhà nước lúc đó thì nhà nước vẫn cứ để cho nó gì ạ à, tiền mình nếu mà tiền mà mà không cho dân mà gì à, dịch chuyển trong cái cái cái lĩnh vực bất động sản hoặc là những vực khác thì nền kinh tế là nền kinh tế chết nên lúc đấy nhà nước thì ạ à, cứ tiếp tục để cho nó hoạt động tuy nhiên thì khi mà đến thời điểm này thì bắt đầu chúng ta thấy là lạm phát bắt đầu gia tăng do giá dầu xăng dầu tăng cái thứ hai là <clears throat> họ cần phải điều chỉnh tiền từ bất động sản sang gì ạ à, cái phát triển tức là sang sản xuất tức là sang phát triển à, nền kinh tế nên sản xuất lúc này được ưu tiên nên khi mà sản xuất ưu tiên thì chúng ta thấy là tiền bắt đầu gì ạ bắt đầu chính phủ bắt đầu ép cho gì ạ một là những trái phiếu trước đây thì phát hành rất là dễ thì bây giờ là bắt đầu lôi những cái mảng trái phiếu nào phát hành mà không đúng quy định thu tức là không đúng quy định thì bắt đầu bắt đầu bật bật đèn đỏ để để khiến cho những cái bất động sản mà đang huy huy động với gì ạ à, những cái thông tin không minh bạch bắt đầu gì ạ à, bắt đầu phải huy, bắt đầu phải phải phải phải uh, trả lại cho nhà đầu tư đấy là chúng ta sẽ nhìn thấy ạ cái điều thứ hai là gì ạ à, uh, điều thứ hai là lãi suất để tăng này lại không cho vay bất động sản nữa tức là những cái gì ạ à, bất động sản mới đặc biệt là những bất động sản đầu tư đầu cơ thì thời thời gian vừa qua là không cho vay bắt đầu giảm cho vay phần phần lớn các ngân hàng bắt đầu giảm cho vay và cái thứ ba nữa là gì ạ khi mà cổ phiếu nó đạt đỉnh thì bắt đầu nhiều nhà đầu tư bây giờ nếu mà đầu tư tiếp thì điều gì cũng giảm nếu đầu cơ tiếp điều gì cũng giảm dòng vốn rút ra này dòng vốn rút ra này thứ hai là lãi suất gia tăng này thứ ba là gì ạ là bây giờ chính phủ thì bây giờ là cũng đang gì ạ muốn dịch chuyển từ bất động sản dòng tiền bất động sản sang những việc khác nên chính vậy thì nếu bây giờ chúng ta có lợi nhuận lớn thì chúng ta làm gì ạ theo anh chị em là nếu mà bây giờ một cái cổ phiếu như là như DG như là uh, à, CO như là uh, <coughs> D <coughs> tức là rất nhiều cổ phiếu mà chúng ta đang thấy danh mục đây họ làm gì ạ họ sẽ dịch chuyển <coughs> họ sẽ dịch chuyển tức là họ bán cho các nhà đầu tư cá nhân vậy làm thế nào để bán cho nhà đầu tư cá nhân làm thế nào để bán cho nhà đầu tư cho lẻ làm thế nào để thoát ra khỏi đấy thì bắt đầu có những cái thông tin họ xây dựng những cái quy trình xây dựng cái thông tin xây dựng những cái gì ạ à? những cái à, chúng ta gọi là những hệ thống marketing chúng ta gọi là hệ thống marketing trên thị trường chứng khoán và khiến cho các nhà đầu tư cá nhân chúng ta một là không có tiền tức là thực ra tiền rất là ít nên thực ra là muốn đầu tư chứng khoán là muốn là nhanh nên gọi là muốn kiếm tiền phải nhanh không có kiến thức đó là không kiến tiếp nên không kiến thức thì không hiểu là cổ phiếu vận động như là như nào và nghe những cái thông tin như vậy và thứ ba nữa là gì ạ thứ ba đó là họ muốn là nghe phím hàng à, câu chuyện là nghe phím hàng được nhanh nên dẫn đến là những cái muốn nhanh tất cả mọi thứ nhanh dẫn đến họ tham gia những cổ phiếu tương tự như vậy thậm chí có những dòng tiền lớn như 10 tỷ cũng đầu tư như vậy 10 tỷ hơn 10 tỷ đầu tư như vậy thì các bạn thấy rằng là khi mà bị lỗ đến 40 phần trăm thì điều gì diễn ra 40 phần trăm không biết đâu ạ 10 tỷ mà nhóm lại mua mua những cổ phiếu 40 phần trăm bởi vì nghe theo người bạn mình giới thiệu thế bây giờ chúng ta sẽ nói quay trở lại trước khi chúng ta phân tích vào cái nhóm này thì thực ra là chúng ta cần phải để ý một chút là theo các bạn nhá với các bạn anh chị em à, chúng ta hãy ôn lại một chút này để xem là những anh chị em nào làm về chứng khoán nào hiểu luật chứng khoán vậy nếu mà Dũng có một cổ phiếu A tức là Dũng đang có một cổ phiếu A mà Dũng lên diễn đàn Dũng gì ạ chia sẻ Dũng uh, bảo mọi người mua cổ phiếu A thì Dũng làm gì ạ có vi phạm không ạ tức là dũng tức là mình đang có cổ phiếu và mình lại bóc lách thông tin của của công ty mình ra để bảo mọi người mua cổ phiếu theo chúng ta thì có có đúng luật không ạ nào anh chị em nếu anh chị em học về ai đã học về ủy ban học về à, cơ bản về chứng khoán đặc biệt là ai đã làm môi giới chứng khoán thì chúng ta có nắm rõ cái điều này không ạ tức là nếu mà cái cổ phiếu của mình á, đang nắm giữ à, mà lại đang là gì ạ đang là kiểu thành viên trong hội đồng quản trị mà chúng ta lại gì ạ chúng ta lại lấy cái thông tin đó để chúng ta để bóc public thị trường đấy gọi là gì ạ bí mật thông tin những người mà nằm trong hội đồng quản trị thì không bao giờ được phép mang cái gì ạ mang cái cổ phiếu của mình ra để gì ạ để lấy thông tin hay là mang cái danh mục của mình ra để lấy thông tin trên thị trường cái đấy là vi phạm pháp luật các bạn cứ thử hiểu đơn giản là vi phạm pháp luật đấy các bạn đọc cái luật ở trong đồng, trường chứng khoán các bạn biết nên chính vậy thì đây là những cái điều mà trong luật nhá mình mình mình không nghĩ mình không cũng gì ạ à, không mang thứ nhất là ở <coughs> à, là là ở đây hiểu đơn giản là để bóc tách hay là nạo để các bạn biết rằng là thế bây giờ câu hỏi thứ hai này chúng ta sẽ nhìn thế này chúng ta gọi là tư duy tại vì các bạn theo dõi livestream của Dũng nó khó khó nghe nếu chúng ta không sử dụng tư duy nên chính vì vậy thì các bạn là là nhà đầu tư thành công thì các bạn phải nhớ là tư duy như này để các bạn biết <coughs> như là cổ phiếu có một cổ phiếu như này Dũng lấy một ví dụ cổ phiếu như này FLC theo các bạn là FLC đây là nhân hồi nha. vậy theo các bạn FLC hôm trước thì Dũng có nói là cổ phiếu này nhiều khả năng chúng ta không biết đáy là bao nhiêu vậy câu hỏi là tại sao chúng ta lại không biết đáy nó về bao nhiêu tại sao chúng ta không biết là cổ phiếu này đáy về bao nhiêu bây giờ nếu mà nếu lý do chúng ta có thể đưa ra một số lý do này không biết cổ phiếu này đáy nó về bao nhiêu đầu tiên nhá chúng ta thử xem là cái đầu đầu tiên ạ cái điều đầu tiên là cái gì các bạn không ạ cái điều đầu tiên các bạn hiểu đơn giản đó là gì ạ tất cả công công ty chứng khoán họ cũng cho vay cổ phiếu này cho vay gì đâu các bạn nhá chúng ta phân tích để chúng ta đánh uh, phân tích ngược lại có phải công ty này phần lớn các cổ phiếu cho vay gì đâu ạ có cho vay không ạ bây giờ nếu bây giờ anh chị em là giám đốc tổng giám đốc hoặc là gì ạ là một cái người quản lý của trong một công ty chứng khoán thì theo các bạn các bạn còn tiếp tục cho vay margin không đầu tiên là chúng ta còn tiếp tục cho vay margin không ạ cái điều đầu tiên vậy nếu bạn bạn phải xem là cái này nha đây là giả sử như này bây giờ bạn có một cái câu hỏi là có tiếp tục vay margin đúng không thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là vậy nếu cho vay margin mà cổ phiếu cứ tiếp tục giảm sàn thì chúng ta mất chức không ạ nào nếu bây giờ cổ phiếu giảm sàn cái cái người mà quản lý giống như bạn là luân trí này bảo có cho vay margin thì không những phải đền cái số tiền đó bởi vì thiệt hại là thiệt hại do bạn quyết định cho vay margin nên thiệt hại là gì ạ à? bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bạn hiểu không ạ bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà sử dụng vay margin khi mà cổ phiếu nó đang gì ạ à? nó đang mất kiểm soát đầu tiên là cổ phiếu mất kiểm soát đấy là gì vậy khi mà cổ phiếu cho đang cho vay margin mà cắt margin thì điều gì diễn ra đang cho vay margin mà cắt margin thì điều diễn ra bây chúng ta đang cho vay margin đấy cắt margin thì nó sẽ giảm rất là mạnh đấy là đầu tiên là giảm rất là mạnh nó giảm tại vì bản thân là gì ạ những cái những cái cổ phiếu được margin họ phải bán ra những cái cổ phiếu được margin hỏi bán ra và cái người bán ra rất là lớn cái lượng cung ra bán ra rất lớn và cái nhu cầu thì không có nên cổ phiếu sẽ gì ạ à? sẽ rơi đến một thời điểm nào đến khi hết margin thì thôi đấy là cái điều đầu tiên bây cái người mua cổ phiếu các bạn nhá nếu các bạn là cái người mua cổ phiếu các bạn thấy nó rẻ các bạn mua thì các bạn thấy rằng là bây một doanh nghiệp một doanh nghiệp nhá mà bây giờ rất nhiều các ngân hàng từ OGC từ STB từ một vài ngân hàng khác họ không cho vay nữa thì doanh nghiệp đó như nào L anh chị em thấy là nếu chúng ta để ý một chút là FLC bây giờ không có doanh nghiệp để cho vay nữa bây giờ nếu là các ngân hàng bây giờ chúng ta thấy là STB có thông tin trên báo chí không Dũng đang nói những cái gì có thông tin chứ Dũng không nói cái gì bên ngoài để nó vi phạm pháp luật ai ai đã nhìn thấy là STB à, Sacombank đã bảo là trong một hai tháng tới là là gì ạ thu hồi hết công nợ của flc ai à, nếu anh đã nghe thấy comment số 2 tức là chúng ta sẽ ở ờ, uh, trên báo chí là có đấy nếu anh chị em vào là chúng ta thấy ạ cái thứ hai là gì ạ <coughs> Ocean Bank chúng có đọc thông tin là Ocean Bank hôm qua cũng bảo là sẽ gì thu hồi là vốn không cho vay nữa cái câu chuyện này câu chuyện đây là báo chí đưa ra nhá, không phải là tự bịa đặt nhé vậy nếu mà doanh nghiệp mà không được vay nữa thì điều gì diễn ra không được vay nữa thì phải bán cái bất động sản mình ra bắt buộc phải bán bất động sản bắt buộc phải bán dự án mình ra và bán dự án lúc này bất động sản đang bây giờ những cái doanh nghiệp mà bắt đầu bán bất động sản thì nguồn cung bất động sản nhiều không à bây giờ không cho vay nhá nhà nước thì không cho vay nữa mà bây giờ nếu những doanh nghiệp này bị vi phạm là phải bán bất động sản ra vậy nếu mà bắt đầu chúng ta thấy là cái nguồn cung bất động sản nó lại có nguồn cung ra bây giờ chúng ta chưa biết rằng đây chúng ta chỉ nói về FLC thôi ạ anh em mà có thể nói FLC thôi đây chúng ta lại quay trở lại tại sao lại nói FLC để các bạn dễ hiểu còn cái dây quay trở lại là cái quay trở lại cái câu chuyện này Techcombank cắt margin cổ phiếu L14 từ ngày 21 tháng 4 vậy nó cắt margin như này rồi tại sao bạn vẫn cứ, mua vào tại sao cứ mất à, bắt đáy tại sao vẫn cứ tham gia vào cổ phiếu <coughs> tại sao ạ và các bạn nên đọc cái cuốn đọc kỹ cái phần này ở đây là trong cái cắt margin thì bản thân là gì ạ cổ phiếu này thì đang có dấu hiệu là lao dốc do cắt margin thực ra nó đã lao dốc từ trước rồi những cái thứ hai là gì ạ cái thứ hai trong cái này chúng ta cần lưu ý này đây là những cái cổ phiếu mà trong cái nhóm quỹ của gì ạ L14 mua thì có co dg và cái nhóm này được nhóm này thì đang được gì ạ à, hô hào mua và giữ và cổ phiếu này đang mong muốn là lên đến 500 thế thì bây giờ mình đang nói là mình gì ạ mình mua cổ phiếu của mình còn việc mình bán ra hay không thì không biết nhưng cái nếu mà mua huy động mà mua mà bán ra thì có thể ủy ban chứng khoán vào là sẽ dính đòn đấy nên cũng không biết là có mua có bán ra hay không thì chúng ta cứ phải lưu ý nhưng nếu chúng ta đã gặp những cổ phiếu một cổ phiếu như L14 mà cắt margin rồi thì nó phải có vấn đề gì chứ nếu lợi nhuận nó có mà kết quả kinh doanh nó có mà mà lại cắt margin đây một công ty cắt margin sau đó gì ạ khi mà cắt margin nó thì cổ phiếu sẽ giảm giảm thì rõ ràng là những cái cổ phiếu liên đới nó cũng bị ảnh hưởng tại vì dòng cổ phiếu giảm này các cổ phiếu liên đới giảm vậy ở đây đầu tiên là cái danh mục này cho cái nhóm cổ phiếu đây chúng ta thấy là đầu tiên là CO e tại vì cái CO và DG nó nằm trong danh mục thì cái nhóm kia nó bị ảnh hưởng cái L14 nó cắt margin ảnh hưởng thì cái nhóm đấy người ta bị lỗ L14 thì người ta có bán CO ạ người ta bị lỗ L14 giảm xuống thì người ta có bán DG không ạ đầu tiên là người ta gồng gồng lỗ tức là lỗ bao nhiêu người ta gồng lỗ bao nhiêu người lồng nên con người người ta cũng chịu đựng chịu đựng đôi chút thôi ạ đầu tiên là lỗ bao nhiêu phần trăm ạ đầu tiên người ta lỗ 5 phần trăm người ta chịu được 10% người ta chịu được nhưng đến bao nhiêu 3 đến 40% người ta sẽ không tin nữa vì người ta không tin nữa bắt đầu người ta bán ra và đó chính là sự bán tháo cổ phiếu cái điều này các bạn có thể quay quay trở lại cái việc mà Dũng đã phân tích ở trước đó bây giờ Dũng sẽ phân tích lại cái danh mục này để các bạn có thể thấy rằng lấy những cái điều đầu tiên là cái chúng ta sẽ phân tích cho chúng ta một cái danh mục trong cái nhóm này như là AMD à, đây là AMD AMD vậy AMD là một cái cổ phiếu nó đang gì ạ nó chạy rơi chạy như này rơi thẳng đứng như này vậy chúng ta bắt đáy cho một chu kỳ giảm bắt đáy cho một chu kỳ giảm bắt đáy trong khi giảm thì rõ ràng là gì ạ cổ phiếu này nó lên đến 11 thì có thể sau chu kỳ này nó không phải là về đến mã đâu ạ thậm chí là chúng ta sẽ quay trở lại một cái cổ phiếu khác đây là cổ phiếu gì ạ CDO CDO là cổ phiếu nó lên nó bao nhiêu đây chúng ta nhìn ạ nó từ bao nhiêu từ 38 khi nó mất chu kỳ nó rơi xuống thì đến sâu nhất nó về đến 3 38 về đến 3 thì bao lâu bạn mới quay trở về đỉnh nào bao lâu mới quay trở lại đỉnh nếu trên cái biểu đồ tuần thì bạn thấy rằng là hay thậm chí là biểu đồ năm thì chúng ta thấy là đỉnh nó nằm ở đây nhỉ 38 còn bây giờ nó mới gì ạ à? 10 và bao lâu cổ phiếu này quay về chưa đỉnh nên bạn lưu ý nhá lưu ý là những cái cổ phiếu bạn đang ở trên đỉnh để rơi xuống ờ, mà chúng ta lại tiếp tục nắm giữ tiếp tục giữ ở đây thì bao lâu mới quay trở đây thế thì cái cổ phiếu này tương tự như vậy nếu cái đỉnh này nó nằm ở đây và nó đang chen đi xuống thì Dũng cũng đặt ra câu hỏi là bao lâu mới chục năm nữa nó mới quay trở lại cái đỉnh này cái này không biết đâu ạ nhưng thực tế là rất là lâu nữa nên bạn cứ mua bắt đáy đây bạn mua bắt đáy ở đây mua ở đây thì vì cái chu kỳ này là một chen xuống và cổ phiếu này là cổ phiếu đang cái vi phạm rất nhiều cái gì ạ vi phạm nên chúng ta thấy là nó sẽ là một cái kênh cái chen mà chúng ta mua nên đây cái danh mục mà chúng ta đang thấy ở đây để sớm muộn thì gì ạ đây là lỗ 38 phần trăm rồi lỗ 38 hay là lỗ 4 phần trăm để lãi 67 phần trăm hòa vốn nên cổ phiếu này lại không bán thì điều gì diễn ra tuy rằng khối lượng rất là nhỏ đấy ạ cổ phiếu thứ hai là COO à, COO mà chúng ta đặt câu hỏi là cái cổ phiếu COO này nó xong sản xuất kinh doanh cái gì thực tế là nó chủ yếu là đất dự án toàn bộ cái dự án của nó thì gần như là dừng đừng trệ sản xuất đừng trệ không khởi công không thi công nó chỉ có đất thôi nhưng người ta đã gì ạ à? đã tạo ra một con sóng thực tế nếu nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta mua ở trong cái vùng này là ok chẳng hạn đây là một cái mẫu hình chúng ta có thể tạo ra một cái mẫu hình biên độ thu hẹp mua ở đây đây là những cái điểm mua gọi là mẫu hình biên độ thu hẹp là bạn nào đã học rồi thì các bạn sẽ biết rằng đây là một dạng mẫu hình biên độ thu hẹp bạn có thể mua vào những thời điểm này sau đó bị lỗ sau đó thì có thể quay trở lại mua ở vùng này nếu có vi phạm cắt lót thì cổ phiếu này bắt đầu tăng giá nhưng khi mà cổ phiếu đã gì ạ nhà đầu cơ tức là các big boy họ hô hào chúng ta họ đã bán hết ở đây rồi họ đã bán hết ở đây rồi thì đây là cái giai đoạn nó rơi tự do và khi nó rơi tự do này thì nó gì ạ à, nhiều cổ phiếu nó sẽ rơi thường nó sẽ rơi như này nó về đáy vậy câu hỏi đặt ra giống như Dũng chia sẻ là bao nhiêu lâu nó mới quay trở lại đỉnh này mất 5 năm 10 năm thậm chí là lâu hơn vậy nếu bạn tiếp tục mua ở trong cái xu hướng này tại vì trend là nó trend giảm trend là trend giảm nhà nhà đầu tư bị thua lỗ trên cái vùng này rất lớn người người đầu tư thua lỗ trên vùng đất lớn bởi khối lượng đấy rất lớn đây là một cái bài bài đã phân tích rất là kỹ trong vùng này rồi vậy khi nó rơi xuống đây đến đáy này thì bao lâu nó mới quay trở lại đây tại sao nó được rơi xuống đáy này bởi vì đây là chen xuống kênh đi xuống nên gì ạ à? lên là người ta bán cứ lên đây là người ta bán người ta bị lỗ ở đây lên bán lên bán giống như là anh này anh mua gì ạ à? giá bao nhiêu ạ à? mua anh này mua giá tức là mua trước đó thì đến đến vùng 47 là anh đang bị lỗ rồi nên bây giờ cứ lên đến vùng 47 là anh bán chẳng hạn thế mà bây giờ cổ phiếu này 40 40 vậy chúng ta đang kỳ vọng vào kiểu gì kiểu gì ở đây ạ nên ở đây chúng ta để cái việc mà chúng ta kỳ vọng việc chúng ta đang kỳ vọng ở đây đó là gì ạ kỳ vọng của gì ạ chúng ta đang gì ạ mất tiền đấy ạ nên lên đây 41 42 người ta bán rồi 47 người ta bán rồi thì làm sao có thể lên lên trên này được nên nhà nhà, nhà bán người người bán giảm xuống thì không có gì hỗ trợ nên khi mà chúng ta thấy rằng là tiếp tục hô hào và cái nhóm cổ phiếu này nó lại đang nằm ở đây đây là đang nằm trong cái danh mục này nha các bạn thì xem lại đây là đây là những cái thông tin các bạn phải xem xét cần phải nghiên cứu tại vì đây là à, cái nhóm cổ phiếu này nó đang nằm trong cái quỹ của L14 à, đây đang nằm trong quỹ của L14 các bạn đọc kỹ cái điều này các bạn sẽ thấy được là đây là cái trường hợp các bạn cần phải lưu ý chứ không phải là chúng ta mua bán theo kiểu như là uh, thích mua xong nghe phím nước Dũng đã nói rồi các bạn đi nghe phím hàng là các bạn thua bởi vì giai đoạn đầu các bạn thấy thành công bao nhiêu người đã chết vì Hoa Lan vừa rồi ạ Hoa Lan vừa rồi mua đầu cơ đầu tư những cái nhóm đầu cơ thì họ vẫn thắng rất là lớn nhưng những nhà đầu tư mua sau đều phần lớn là bị thua lỗ rất nặng Hoa Lan bây giờ bán cho không không ai mua đấy chúng ta hiểu đơn giản như vậy thì cổ phiếu này nữa rồi sau này cho không không ai mua bởi vì nó hết chu kỳ <clears throat> hết chu kỳ che nó xuống rồi đấy là lý do à, chúng ta cần phải nắm rõ được cổ phiếu thứ hai đúng không cổ phiếu hai trong cái trường hợp này chúng ta sẽ phân tích một loạt các cổ phiếu trong danh nghiệp DG DG chúng ta cũng thấy tương tự như vậy dự án tốt mọi thứ tốt đất tốt nhưng tốt chỉ là tốt so với chu kỳ lên thôi chu kỳ lên thì tất cả mọi thứ đều tốt ai cũng nói là tốt mọi thứ tốt nhưng đến đây họ đã bán rồi tại vì cái quá trình tích lũy này họ phải mất mất rất nhiều thời gian họ tích lũy đấy các nhà tạo lập họ phải mất rất nhiều thời gian họ tích lũy sau khi họ tích lũy xong thì đến đây họ sẽ tạo ra những thông tin hô hào mách nước phím hàng uh, ờ, tóm lại đội nhóm và sau khi tạo đội nhóm như này thì bắt đầu nó phân phối từ trên này xuống phân phối chung rồi xuống thì bắt đầu chưa phân phối hết vì số lượng vẫn phân phối nhiều thế họ lại tiếp tục đợi thị trường có những nhịp chuyển lại kéo lên kéo lên họ lại phân phối nốt và sau khi họ phân phối xong rồi thì điều gì diễn ra sau khi họ phân phối xong ở cái nhịp kéo lên này thì họ sẽ cho rơi tự do và khi mà rơi tự do thì cổ phiếu sẽ về đúng cái giá trị ban đầu của nó nên bạn thấy là nguy hiểm ạ sớm muộn thì nó cũng sẽ về đây thôi ạ sớm muộn nó cũng sẽ về đây thôi ạ. bởi vì nó là kịch bản kịch bản này là kịch bản luôn luôn ở trên thị trường vậy các bạn biết là nếu kịch bản này nó đã rơi về đây rồi thì các bạn thấy rằng là các bạn cứ mua ở đây thì kiểu gì không biết bao nhiêu bao nhiêu năm nữa nó mới quay trở lại cái vùng giá ban đầu này rất lâu tại vì nếu mà Dũng mua ở giá bao nhiêu 30 thì nếu Dũng lên giá 120 là đã lãi bao nhiêu 400 phần trăm rồi nên thực sự để lên cái vùng đó rất còn lâu Đấy, tức là chúng ta gọi là rất lâu nên bây giờ danh mục như này thì chúng ta thấy là nếu chúng ta đang có danh mục này chúng ta làm gì ạ có danh mục này chúng ta làm gì <coughs> Dũng lấy một cái cổ phiếu khác của bạn một bạn đấy này đây một bạn khác vậy bạn đang có cổ phiếu danh mục này đây là gì ạ cổ phiếu VIB VIG cổ phiếu này mâu là vai đầu vai lệch và cổ phiếu này đang gãy kênh xuống gì ạ xuống giảm chen xuống giảm tất cả mỗi giảm thì cổ phiếu của bạn đó có thể nó sẽ gì ạ đây là cái, cái không phải nó nằm ở đây đâu có thể nó về đến vùng này bạn thấy không ạ nó về đến vùng 12 chứ không phải nó về vùng vùng này đâu ạ đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là trong cái phương video này thì không có thể phân tích kỹ về tại sao nó giảm như vậy nhưng về cơ bản là cổ phiếu đã hết chu kỳ là nó giảm hết chu kỳ nó giảm và chúng ta thì ạ thế thì hết chu kỳ giảm thế một số bạn là làm ăn tốt thì nó có lên không làm ăn tốt bây giờ chu kỳ thị trường nó đang đi xuống ở đây các bạn nhớ là này chu kỳ thị trường đang đi xuống thì để cho nó ổn định và đi ạ nó ổn định nên nếu mà bây giờ chỉ đang đi xuống mà chúng ta mua là nó lỗ đấy chẳng hạn bây giờ Dũng đang có một cái danh mục như này giả sử như thế thế nếu đang có danh mục như này cộng thêm một cổ phiếu như là cổ phiếu mà các bạn đang thấy rằng cổ phiếu gì ạ B, BRE hoặc là cổ phiếu PVD giả sử cổ phiếu này tốt đi ạ thì thì làm sao giả sử có danh mục này mà gặp hai cổ phiếu đấy tốt thì làm gì ạ theo các bạn làm gì ạ nó cũng bị lỗ nó đang bị lỗ thì bắt đầu phang những cái cổ phiếu gì ạ phang hết bị có nhiều cổ phiếu bị full margin đúng không bị full margin nên phải bán hết nên các cổ phiếu đây nó cũng giảm rất mạnh cổ phiếu nó cũng giảm rất mạnh và các bạn biết là điều gì diễn ra nó bị gãy nó bị bán tháo rồi tốt nhất đứng ngoài nên ở đây các bạn thấy là việc bán ra để đợi cơ hội mới đứng ngoài có thể mất khoảng 1 2 tháng thậm chí nhiều hơn nên các bạn hãy nhớ rằng theo dõi video chi tiết của Dũng hãy theo dõi video để các bạn sẽ biết rằng khi nào thị trường tạo đáy Dũng sẽ phân tích video tạo đáy ở thời điểm này các bạn có nhớ ở có một cái cái cái mà Dũng hay chia sẻ đó là khi nào thị trường tạo đỉnh thì làm sao ạ anh chị em có nhớ cái comment là Dũng là khi nào thị trường tạo đỉnh thì làm gì ạ khi mà Dũng phân tích thì điều gì diễn ra nào anh chị em nào nhớ thì hãy nhớ một câu câu nói này khi nào thị trường đỉnh giúp phân tích rằng là nên bán ra thì sẽ có một cái làn sóng một nhóm họ vào họ sẽ comment không tích cực và thậm chí là họ họ chửi đấy là câu chuyện nó thường xuyên xảy ra và khi nào thị trường tạo đáy thì cũng tương tự như vậy bởi vì lúc đó là mọi người đang bị thua lỗ rất là nặng rồi mọi người đang mất hết tiền rồi và đã bắt đáy rất nhiều thời gian rồi nhưng vẫn lỗ nên khi mà lúc đấy nói là thị trường tạo đáy thì họ đã không tin các bạn thử xem nào năm 2000 đây là một cái đáy năm 2000 ờ, một cái đáy này khi mà Dũng phân tích trên thị trường đây một cái đáy các bạn có thể xem lại cái video này nhé lúc là thị trường tạo đáy đây là lúc mà thị trường tạo đáy mọi người đang bị thua lỗ rất nặng ở đây mua là lỗ thì lúc mà thị trường tạo đáy ở vùng này thì DVD có phân tích thì bắt đầu có rất nhiều cái làn sóng chỉ trích là vì họ mua ở vùng này lỗ mua ở vùng này lỗ mua ở vùng này lỗ nên đến bây giờ họ đang gì ạ rất là gì ạ rất là đau khổ và cái việc mà tạo đáy ở đây là lúc mà đã bị rũ bỏ tất cả nhà đầu tư yếu vía hết rồi nhà đầu tư yếu vía bị bán hết rồi nên chính vậy họ sẽ gì ạ họ sẽ rất là không vui thế thì chúng ta sẽ thấy là dù là danh mục bất cứ cổ phiếu trong danh mục nào chúng ta phân tích thêm một vài cổ phiếu đấy tại vì danh mục này nó cũng khá nhiều nhưng nhìn về danh mục này vẫn giữ anh này vẫn giữ anh không bán vì anh đầu tư dài hạn chúng ta sẽ nhớ cái danh mục này đầu tư dài hạn vẫn giữ bán thì điều gì diễn ra trong thời gian tới nhá cứ thử xem là nếu danh mục này vẫn giữ mà vẫn lại đầu tư dài hạn thì không biết điều gì diễn ra thế thì bây giờ doanh nghiệp này vẫn giữ chúng ta xem là nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu như K Kinh Đắc KBC cổ phiếu này thì bình thường là cổ phiếu mà nghe thì rất là tốt bởi vì à, kế hoạch hội đồng quản trị nó là ngon nhưng rõ ràng là hội đồng quản trị đang bán hết cổ phiếu quỹ ra nên chúng ta có thể nhận ra là cổ phiếu này một là trend kênh xu hướng đang giảm trung hạn dài hạn đang giảm nhưng hội đồng quản trị đang bán ra mà lại bảo cổ phiếu tốt thì liệu có ok không nên đây là nếu mà anh chị em nào đã từng hiểu rõ là đây là một trend đi xuống xu, hướng trung hạn dài hạn đặc biệt là bị gãy với khối lượng lớn trong các trend này thì cái cổ phiếu này nó có thể về đến vùng 30 thậm, thậm chí nó về đến vùng 15 chúng ta không biết đâu ạ nên cứ đầu tư theo kiểu này là sớm muộn cũng thất bại SHG tương tự như vậy HXG tương tự như vậy đây là một cây đi xuống có thể nó gặp vùng hỗ trợ này nó có thể nảy lên đôi chút nhưng về vì nó là kênh đi xuống bởi vì xuống trung hạn dài hạn ngắn hạn nó giảm thì nó đây nó chỉ là những cái đợt hồi thôi ạ à. nó giảm đến rồi hồi đôi chút ạ à, giảm được hồi đôi chút thả hồi đôi chút nên dù nó có hồi điêu chút này chẳng thế thì về cơ bản nó vẫn cứ đi xuống nên chúng ta thấy là nhìn danh mục này chúng ta biết ngay nhỉ thế thì kể cả những cổ phiếu bất cứ trong cái cổ phiếu này thì nhà từ liêm lấy một cổ phiếu khác như nhà từ liêm đi ạ nhà từ liêm thì về cơ bản vẫn là đang kênh đi xuống các đỉnh sau này đang thấp hơn các đáy sau đang thấp hơn và bị vỡ tất cả những cái gì ạ cái đường trung bình ngắn hạn dài hạn và đặc biệt là nhìn trend đi xuống chúng ta rất là rõ tại vì đây là kênh đi lên đã kết thúc rồi thế vậy các bạn đang đầu tư mà chúng ta cứ gì ạ mua để để nắm giữ trong đầu tư chung và dài hạn trong trend này thì các bạn cứ xem lại xem là sau một thời gian nữa các bạn quay trở lại thì bao giờ các bạn mới lấy lại được Dù phải phân tích nốt cho bạn một cái cổ phiếu này trong cái nhóm này để các bạn thấy rằng là đây là cổ phiếu nghe vẻ rất là tốt đúng không ạ cổ phiếu thế giới số DGW vậy cổ phiếu trade số tốt hay không tốt ạ à? các bạn chỉ nhìn đây này phân tích cái này các bạn rất là nhanh không cần phải phân tích nhiều một là cổ phiếu ta đây là trend đi lên trend đi lên mà nếu nó tạo ra một khối lượng rất lớn này đây khối lượng rất là lớn vượt qua đỉnh các bạn nhá vượt qua đỉnh tạo ra khối lượng giảm lớn đó là gì trong VN ạ nào anh chị em nào đã học về veda rồi nếu bây giờ cổ phiếu này đây là cái nhịp đỉnh đầu tiên này đỉnh thứ hai gãy và cái đỉnh thứ ba vượt qua chúng ta nhìn vào đây thì thấy đây nó, nó tăng rất mạnh nhưng thực tế đây là gì ạ đây là đang phân phối đấy ạ phân phối khối lượng lớn này sau khi phân phối nó tạo ra một khối lượng lớn này và nó bị gãy tiếp và đây là biến động mớt biến động lớn trên đỉnh này biến động lớn trên đỉnh này thì theo chúng ta nắm giữ hay là biến động lớn này lên xuống biến động rất lớn như này thì vậy chúng ta đang làm gì ạ nên làm gì phân tích đơn giản đúng không ạ tại vì nó vượt đỉnh nếu anh chị em nào học kỹ về cái đỉnh của VSA thì đây chính là lý do cần phải bán cần phải bán nha hay chúng ta nhìn này thế này một cái cổ phiếu khác như bạn có hỏi là SCR bây giờ cổ phiếu này đầu tiên là cổ phiếu SCR nếu chúng ta phân tích thì phân tích như nào SCR phân tích phân tích như nào nào chúng ta phân tích là SCR là dòng bất động sản chưa cần phân tích biểu đồ nhá dòng bất động sản vậy các cổ phiếu bất động sản tốt hay xấu ạ thời điểm này cổ phiếu bất động sản tốt hay xấu nào chúng ta đầu tiên là cổ phiếu bất động sản dòng cổ phiếu bất động sản đang kênh đi xuống nhóm cổ phiếu bất động sản đang bị rút tiền ra mọi thứ đang xuống vậy chúng ta cần phải nói là nó cần phải phân tích không ạ bây giờ nếu vừa vừa rồi nếu bây giờ chỉ cần nghe từ DG từ ECOL 14 đấy là những nhóm mạnh nhất trong thời gian vừa qua mà nó bị làm sao nó bị gãy nó bị giảm gãy trên thì bây giờ cái cổ phiếu này chưa cần phân tích nó cũng là xấu rồi và cổ phiếu này nó cũng đi theo trend giảm vậy đeo treo trend giảm thì nếu biết biết chen giảm của nó như nào thì hãy xem này đây chen giảm nó này xuống giảm này đấy có không có nên bắt đáy không ạ có nên mua giữ không dài hạn không có nên mua giữ dài hạn không đấy đây mỗi một lần chen nó giảm đấy nó có hồi thì nó vẫn tiếp tục đi xuống vậy kết luận bạn kết luận được chưa ạ tức là nếu bạn cứ mua ở đây thì sớm muộn nó không sẽ về đến vùng 8 và thậm thấp hơn và đó là lý do đúng không Dũng sẽ phân tích từng cái cổ phiếu để các bạn nắm rõ được các bạn thấy được không ạ hay là VCG VCG cổ phiếu cũng là trend đi xuống gãy kênh như này mà chúng ta lại mua thì các bạn thấy không là tại vì à, thực sự là Dũng rất là không vui bởi vì cái kênh của mình á, khi mình mình chia sẻ thì đa phần mọi người sẽ không thích bởi vì nó không phải phím hàng nhưng thực tế nó sẽ giúp chúng ta tránh được những cơn bão này rất lớn Dũng biết là sẽ nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ rất là nặng trong đợt tới nhưng vì gì ạ vì họ không muốn nghe cái cách phân tích về tư duy họ chỉ muốn xem là cổ phiếu có thành công hay không nên chính vì vậy thì cái giá mà họ phải trả rất là cao hay là một cổ phiếu đã đang trend như này các bạn biết là nếu đang trend như này nó bị gãy tất cả kênh này thì bao giờ nó mới quay trở lại được bao giờ nó mới đi lên nữa? xu hướng của nó đang giảm rất mạnh này tất cả xu hướng nên nó có hồi thì thường nó sẽ quay trở lại cái giá ban đầu và cái này là cái mà chúng ta thấy là bao nhiêu nhà đầu tư đã từ 58 này bây giờ nó xuống gì ạ xuống 30 mất 50 phần trăm rồi mất 50 phần trăm rồi và chúng ta thấy là chúng ta vẫn cứ nắm và vẫn kỳ vọng tại vì chúng ta hỏi cái này chúng ta chúng ta đang nắm giữ chúng ta hỏi cái này chứng tỏ là chúng ta đang muốn mua cổ phiếu này nhưng thực tế là mua thì sớm muộn chúng ta cũng gì ạ bị thua lỗ và nếu bây giờ chúng ta đang nắm giữ như vậy thì các bạn thấy là các bạn thiếu kiến thức thiếu tư duy các bạn thấy trả giá rất là lớn tiền thì tích cóp bao nhiêu lâu mới được và bây giờ chúng ta thấy là chúng ta biếu hết cho gì ạ cho big boy nhóm cổ phiếu cũng giảm như vậy đây cũng là nhóm cổ phiếu giảm rất mạnh giảm bị gãy kênh tất cả cái điều này đã được nói hết rồi tại vì bây giờ cái vùng phía trên này là vùng cản rất lớn dao động lớn tức là vùng cản biến động lớn khi nó gãy kênh nó phá vỡ tất cả cái vùng hỗ trợ này nó gãy đường SMA 50 SMA gì ạ 150 gãy SMA gì ạ 200 thậm chí là gãy cả SMA 20 phá vỡ kênh phá vỡ kênh xu hướng với khối lượng khối lượng này được khối lượng mà không ai mua nên nó giảm rất sâu và đấy chính là lý do chúng ta cũng có thể thấy rằng là chúng ta học về tư duy lận những cái cổ phiếu như thế này nó đang khỏe hơn thị trường nhưng nó đang khỏe hơn thị trường mà chúng ta thấy nó đang rung lắc làm sao nào anh chị em nếu nó đang khỏe hơn thị trường thì trường giảm nó không giảm nhưng bây giờ đang biến động rung lắc lớn thì làm gì ạ nó đang biến động rung lắc lớn một là anh chị em về mua thì chúng ta hạn chế mua lúc này nha hạn chế mua lúc này về góc độ mua là hạn chế mua lúc này còn nếu nó rung lắc mới thì nó chưa lên được ngay nó rung lắc mạnh thì nó chưa lên được ngay nhá một là chúng ta không mua lúc này này những anh chị em định mua mới không mua lúc này Thứ hai là nó rung lắc mới không mua được ngay vậy nó không mua được ngay mà nó chưa lên được ngay thì chúng ta làm gì ạ anh chị em có hiểu tư duy không ạ Đây không thể nói rằng gì ạ một là cái khả năng lên ngay nó có thể lên một phiên nhưng nó lại điều chỉnh giả sử hôm nay dũng nói là nó không lên được ngay ngày mai nó tăng thì chúng ta sẽ nhảy vào mua luôn đúng không nhưng để nó lên tăng mạnh nó chưa lên được nhưng nó rung lắc mạnh thì nó rủi ro cao cổ phiếu cứ lên xuống liên tục biến động lớn này nó rủi ro cao vậy chưa lên được ngay rủi ro cao thì giảm thì chậm đi còn làm gì nữa chưa lên được ngay mà giảm đi chậm cổ phiếu này sẽ là cổ phiếu tốt trong thời gian tới nhưng rõ ràng là gì ạ đấy đấy thế nên cái câu chuyện này câu chuyện chúng ta lưu ý nhá tại vì nó là cổ phiếu rất là tốt nhưng không phải lúc này là chúng ta có thể là mua nắm giữ theo kiểu như là đợi lâu dài tại vì nó xuống đây chúng ta vẫn mua ngon mà hoặc là tái tích lũy đây chúng ta vẫn mua ngon mà hay là CTR hôm qua vừa rồi nó giảm rất mạnh cổ phiếu này Dũng đã mua ở đây và nắm giữ đến đoạn này nhưng đến nó giảm biến động lớn này làm sao ạ theo các bạn thì Dũng làm gì ạ Dũng rất thích cổ phiếu này bởi vì mình mua từ điểm này lên đây vẫn lãi nhưng khi cái thị trường là gì ạ nó đang bị rung lắc mạnh thậm chí ở sàn này nếu bình thường làm gì ạ bán bán tại vì để tại sao lại bán bạn các bạn biết không bởi vì như thế này nếu mà để nó quay trở lại nó lên có lên mạnh được không ạ nó đang giảm sàn như này kéo lên giảm sàn này lên mạnh không ạ cái điều thứ hai là gì ạ nếu chúng ta để ý một chút cái cổ phiếu này nếu mà nó nằm ngang như này nằm ngang như này thì có phải toàn bộ cái vùng này nó là gì ạ nó giống SO lắp lưu e tám nếu cái SO lưu e tám này mà nó không tái tích lũy được là nó lại quay trở lại nó gãy nên chúng ta gì cổ phiếu rất là tốt mình rất là yêu nó nhưng có lúc mà thị trường tại vì thị trường nó gì ạ nhiều nhà đầu tư người ta bị thua lỗ quá nên họ phải mang cổ phiếu này ra bán nếu họ đang nắm giữ có hiểu không ạ tức là mình đang nắm giữ khoảng danh mục khoảng độ ba bốn cổ phiếu thì chúng ta nên thường thì chúng ta bán cổ phiếu nào ạ bây chúng ta đang có một danh mục có ba cổ phiếu trong đó hai cổ phiếu giảm mạnh một cổ phiếu như CR rất là tốt đang lên thì thường chúng ta bán cổ phiếu nào những cổ phiếu giảm mạnh thì thường chúng ta không bán đúng không mà chúng ta sẽ bán những cổ phiếu đang tăng mạnh hoặc đang ở giá rất cao bởi vì chúng ta muốn chốt lời và những cổ phiếu giảm mạnh thì vẫn cứ giảm còn những cổ phiếu tăng mạnh thì thường thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn nhưng thường thì chúng ta lại bán những cổ phiếu bán những cổ phiếu gì ạ thường chúng ta bán những cổ phiếu tăng đang có lãi thay vì chúng ta bán những cổ phiếu đang lỗ mạnh đấy là lý do vì sao nó sẽ tạo ra áp lực bán đấy bán giảm mạnh là gì ạ những ai học dũng rồi các bạn biết thôi nhưng đa phần người ta sẽ gì ạ giữ những cổ phiếu giảm mạnh và bán những cổ phiếu gì ạ đang có lãi đấy là tâm lý chung đấy thế thì chúng ta nhìn vào đấy chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cổ phiếu vừa rồi tăng rất là mạnh nhưng vừa rồi nó đang biến động lớn tăng mạnh này khỏe này biến động lớn và tăng mạnh khỏe biến động lớn thì rõ ràng là nó đang gì ạ nó đang cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi thị trường chung đúng không đấy bạn giảm lớn của thị chung nên cổ phiếu này đang có lãi mà họ đang lỗ cái này chẳng hạn đấy họ đang lỗ cổ phiếu này chẳng hạn thì họ nghĩ rằng là cổ phiếu này tạo lãi thì họ sẽ gì ạ còn cổ phiếu này đang có lãi thì họ sẽ bán ra đấy là cách thức tư duy của số đông là như vậy tại vì cái này nó là, là nghiên cứu thôi không không phải là thế thì bây giờ chúng ta thấy là <sniffs> Dũng tổng kết cái việc này tại vì bây giờ nếu phân tích thì uh, nếu có thời gian tối hôm nay các bạn hỏi Dũng lại tiếp tục có những cái chia sẻ kỹ hơn về thị trường nhưng về cơ bản thì chúng ta hiểu cái câu chuyện này đó là gì khi mà một cổ phiếu mà đã đã có một cái thông tin như này tại sao cổ phiếu tốt mà nó lại không cho vay mà gì? đơn giản đâu ạ các bạn nhé. tại sao cổ phiếu tốt mà lại lại không cho vay margin nào và lý do tại sao cổ phiếu này đang tốt nó đánh lên rất là cao nữa mà nó không cho vay gì? câu hỏi các bạn tự đặt ra câu hỏi tại sao cổ phiếu đang tốt mà lại đang không cho vay gì? tại sao vậy cái cổ phiếu này tới đây nó tiếp tục như nào chúng ta hãy xem lại nhé rồi tại vì cái nhóm này là nhóm nằm trong cái nhóm mà cổ phiếu tốt được khuyến nghị vậy cái nhóm này L14 là đang gì ạ là cổ phiếu tốt tiềm lực tài chính mọi thứ ngon mà lại gì ạ bị hun margin cái thứ hai là mình đang nằm cao quá thì chúng ta hiểu đơn giản bây giờ nó đang giảm xuống bao nhiêu ạ nó đang giảm xuống uh, uh, một nửa rồi lúc cao chót vót đúng không lúc cao trên đỉnh mà nó vẫn cho vơi mới zin mới giảm xuống một nửa rồi thì nó rẻ hơn một nửa cơ mà đúng không có phải bây nó rẻ hơn một nửa rồi không đấy thế thì ở đây chúng ta chúng ta tư duy nó phải gì ạ à? sâu vào tất cả các công ty chứng khoán tất cả những cái gì người ta gì ạ à? rất là người ta hiểu người ta có thông tin nên nếu mà chúng ta đang nghe làm gì đó vẫn theo kiểu như là cảm tính dựa vào những cái gì ạ cảm tính rất là là, là, là sơ sài thì đấy là lý do chúng ta mất tiền nha đó là lý do mất tiền nha chú đó là lý do mất tiền ban nãy đã nói kỹ rồi mình có cổ phiếu của công ty mình mình lại gì ạ à? à, PR cho nó đấy là một trong những cái hình thức vi phạm pháp luật đấy nên bạn gì đó thì bạn khi bạn giải thích hoặc là bạn hiểu mang kinh nhất bạn không hiểu hay là cố tình không hiểu thì đấy là lý do chúng ta mất tiền Dũng nói này Dũng không muốn nói sâu hơn nữa nhưng đấy chúng ta cần phải hiểu đó chúng ta phải tư duy thông minh hơn thay vì chúng ta cứ đi giải thích vòng vo là giá nó nọ giá kia mà chúng ta tại sao nó lại phải như vậy và chúng ta cần đào sâu kỹ hơn nó thì với cái việc mà các bạn hiểu về luật mà bây giờ người ta đang gì ạ đang xử lý luật rất là kỹ tức là luật bây giờ tất cả những cái gì vi phạm pháp luật là người ta gì ạ cho vào kho luôn nên nếu mà cho vào kho thì cổ phiếu chúng ta nắm giữ mà đang nắm giữ thì, thì kiểu gì ra các công ty chứng khoán một công ty chứng khoán không vay margin thì công ty chứng khoán thứ hai sẽ không cho vay margin công ty chứng khoán thứ ba sẽ không cho gì, và tất cả nó đang gọi là for sale for sale là bán tháo và khi bán tháo thì cổ phiếu sẽ giảm giảm mạnh thì nhà đầu tư khóc nhà đầu tư khóc thì pháp luật ủy ban chứng khoán sẽ vào cuộc vào cuộc thì đúng không thì điều gì diễn ra đơn giản thôi ạ chúng ta sẽ có một quy luật là gì ạ margin giảm các công ty chứng khoán giảm các công ty chứng khoán giảm thì gì ạ nhà đầu tư sẽ thu lỗ nặng thu nặng thì người ta khóc người ta kiện kiện thì dẫn đến một cái tình trạng đó là ủy ban chứng khoán vào cuộc ủy ban chứng khoán vào cuộc thì lúc đấy tiền chúng ta đã mất hết rồi đã gì ạ cháy rồi thế còn gì nữa nên bây giờ chúng ta nhìn thấy FLC cứ kiện cáo hay là cái nọ kia thì về cơ bản là gì ạ vào cuộc thôi pháp luật vào cuộc thôi nhưng tiền chúng ta mất hết thì đó là lý do hãy gì ạ phải xem lại cái cách đầu tư của mình một lần nữa xin cân chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này đây là video rất nhạy cảm dũng không muốn đưa bất cứ cái thông tin nào lên đây cả nhưng dũng muốn cho anh bạn đấy là tất cả thông tin của dvd đây nó chỉ là mang tính chất tham khảo mọi cái thông tin ở đây nó đều có nguồn đều có nguồn lý do và Dũng đưa ra những cái nó mang tính logic chứ không phải gì ạ tất cả mọi thứ nó mang tính logic chứ không mang tính chất gì ạ dự đoán thế thì tất cả cái này chúng ta hãy gì ạ dành thời gian để cảm nhận theo dõi để chúng ta biết rằng là những cái gì Dũng đưa ra từ cổ phiếu bất động sản cách đây khoảng độ hai tháng đúng không hai ba tháng chúng ta thấy để đều nó diễn ra như tương tự như vậy chúng ta thấy cổ phiếu ngân hàng đúng không cách đây khoảng bao nhiêu tháng cổ phiếu gì ạ thép cách đây bao nhiêu tháng tất cả những điều này các bạn sẽ xem trở lại là nếu các bạn được học được các bạn tin tưởng và các bạn làm theo những gì Dũng chia sẻ thì đáng nghĩa là các bạn đang giữ được rất nhiều lợi nhuận đáng nghĩa là các bạn đang có một khoản lợi nhuận rất là lớn và Dũng tin chắc là đây cũng là một cái bài học để giúp cho chúng ta trưởng thành hơn và khi nào mà thị trường tạo đáy thì các bạn thấy là Dũng sẽ có những video làm những video video kiểu như là khoảng độ hướng dẫn đào tạo cho chúng ta nhận biết được đáy khi nào nên chúng ta thấy là Dũng chưa nói về đáy thì các bạn tốt nhất là gì ạ Dũng chưa phân tích về đáy Dũng chưa có video về đáy Dũng chưa nói về cách làm sao để nhận biết đáy thì các bạn hãy đứng ngoài cho nó thoải mái ok một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi hôm nay chúc các bạn thành công